trên dòng bảng Euro nha anh em. Thì à, trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì đi sơ lược về những trận mà ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em. Có cũng có rất là nhiều trận mà hôm nay diễn ra nha anh em. Thì à, mình có nhận định cho tất cả anh em U23, UAE và Việt Nam nè. Rồi à, Qatar này anh em rồi hạng hai Anh nữa nè và dòng loại Euro nữa thì mình nhận định rất là nhiều kèo cho tất cả anh em để anh em một có một cái cách đầu tư mà anh em kiếm cái lợi nhuận tốt nhất cho mình. Thì còn anh em nào à, đang chơi bên ngoài mà anh em muốn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 trên bảng xếp hạng của thằng Ý á, thì hiện tại thằng Anh đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với thằng Barcelona đang đứng vị trí là thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thằng Urena chưa đấu trận nào thì thằng Italy thằng Italy trận rồi vừa để thua thằng Anh với cái tỷ số 2-1 trên sân nhà của mình. Thì thằng Italy um, trận rồi mình có nhận định trận Italy và Anh cho tất cả anh em thì mình cho tất cả anh em nằm mã kèo Anh và thằng Tài thì anh em cũng húp được cái mã kèo đó và trận này anh đang gặp Mata với cái thằng rất yếu à, đối với cái phong độ của thằng Italy cao hơn Mata rất là nhiều thì cái trận này thằng Mata nó sẽ thằng Italy để có cái cơ hội đặng kiếm 3 điểm bằng vươn lên cái vị trí xếp hạng đặng nắm chắc cái giá đi vào vòng trong tuy đương kim vô địch nhưng chỉ được cái giá giống như là ưu tiên cho đá và lấy ốp thôi chứ không có thể nào mà được um, ưu tiên vào vòng bảng đâu nha anh em thì giống như nó đứng thứ ba thứ tư gì trên bảng xếp hạng nhưng mà nó vẫn được ưu tiên đi vô tại vì nó nhà đương kim vô địch nhưng mà không có thể nào để mắc mặt trong những trận mà mà gặp những thằng nhỏ nhoi như thế này mà các con mà thằng Italy mà để bị để để bị thua nữa thì chả còn gì để nói luôn anh em thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em xem thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo ấy lộn mình sẽ tiến vào mình nhầm nha anh em mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích của Mata trước nha anh em thì anh em thấy Mata trong cái trận gần nhất để thua Bắc ờ, Indonesia với cái tỷ số là 2-1 trên ờ, sân nhà của Bắc Indonesia còn trước đó giao hữu á, thì thằng Mata để thua thằng Ireland nè với cái tỷ số là 1-0 còn để thua thằng Ri Ri á, anh em với cái để hòa với thằng Ri tỷ số 2 đều còn thắng um, IC ra với cái tỷ số là 2-1 thì à, trước đó cái phong độ của cái thằng Mata cũng rất tốt nha anh em. Trong 10 trận gần nhất thì thằng Mata nó đã thắng được 4 trận và để thua 5 à, trận và để hòa một trận anh em. Thì phong độ của thằng Mata cũng đang phập phòng không tốt cho mấy nha anh em còn mình tiến về cái phần của thằng à, bên phía Italy thì Italy trong 10 trận gần nhất thì Italy chỉ mới thắng được đúng 4 trận thôi anh em và để thua tới 4 trận để thua 4 trận nha anh em và để hòa hai trận thì cái trận thua gần nhất của Italy là thua trước Anh nè cho Anh bị thẻ đỏ nhưng mà Italy vẫn để không gỡ ra được cái bàn hòa còn trong khi đó trước đó nữa thì để thua Áo để thua Áo nha anh em Austria, Austria nè à, để thua Áo với cái tỷ số 2-0 trên cái chấm la giao hữu trước đó thì thắng Bana in à, Albania với cái tỷ số là 3-1 thì cái phong độ của thằng Ý cũng đang phập phòng phập phòng nha anh em thì mình tiến vào cái phần thành tích của thằng Mata và thằng Ý trong những trận đối đầu gần nhất thì trong những trận đối đầu gần nhất thì anh em thấy những bàn thắng luôn phiên nghiêng về phía thằng Ý với cái tỷ số là à, cách biệt từ một bàn đến hai bàn trước đó thì World Cup World Cup thì uh, World Cup 2013 2014 anh em thì thằng Mata có gặp thằng Ý uh, một lần trên uh, trong trận đó thì Italy và ăn với cái tỷ số là 2-0 thì uh, còn trận gần nhất nữa thì uh, 1-0 1-0 anh em thì cái phong độ uh, thằng Mata chưa ăn được thằng Ý trong cái trận nào mà mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà thằng Italy ăn 1-0 cho tất cả anh em xem luôn nha đá trên sân nhà của Italy thì cái trận đó anh em thấy bên phía đội chủ nhà chơi với sơ đồ là 4-3-3 thì uh, trong cái trận đó thằng Italy uh, nó thắng 1-0 vào phút 69 nha anh em. Trận đó là trận giao hữu. Thì tỷ lệ kiểm soát bóng của thằng Italy anh em thấy trang đánh giá sofa nó đang đánh giá thằng Italy trận đó kiểm soát bóng 83%. Thì anh em thấy cái tỷ lệ giao hầu như là thằng Italy kiểm soát bóng và chơi tấn công mà xui. Nói chung là đen không thể ghi bàn được nhiều. Thì à, còn trong góc trong trận đó thì Italy đã gác góc tới 8 quả thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu thì Italy nó cầm bóng nhiều thế nào nhưng mà Italy cầm bóng nhiều mới được 8 quả góc nhưng mà bên phía thằng Mata chỉ có được một quả góc thì anh em thấy cái đánh giá phân tích này là anh em nhìn anh em thấy cái đội nào mà đang kiểm soát bóng trên um, đấu trường này rồi nha thì à, mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có cái đội hình dự kiến mình sẽ vào cái trận vừa rồi mà thằng Italy gặp thằng Anh thằng Italy sẽ ra với cái đội hình nào nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận vừa rồi đây cái trận vừa rồi thì bên phía Italy chơi với sơ đồ là 4-3-3 vẫn như cái đội hình cũ mà năm đó gặp Mata nha anh em thì anh em có thể trận đó thì anh em thấy thằng Italy nó ép thằng cỡ nào thì cái trận đó Italy tới 7 góc và bên phía Anh có 3 góc thì nếu mà anh em đầu tư vào cái trận Italy này á anh em chỉ cần đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo góc là tỷ lệ à, mạnh tay vào cái mã kèo Italy chấp góc nha anh em thì cái tỷ lệ anh em húp rất là cao anh em khỏi cần vào cái mã um, um Italy hay là tài Italy vậy anh em cần vào cái mã là ý chấp góc là cái tỷ lệ anh em hút là rất là cao rồi thì um, mình nhận định à, hơi sớm nha anh em nên chưa có cái đội hình thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần à, chốt kèo à, với kèo nhà cái đưa ra cho tất cả anh em xem luôn nha thì cái trận này Đây thì cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là Italy chấp với cái mã kèo là 0 2,25 và tài xỉu 3,25. Thì cái trận này anh em cứ vào cái mã thằng Italy chấp 2 đi. Anh em vào cái mã thằng Italy chấp 2 nha cái đó là mình đang nhấn mạnh cho anh em là Italy chấp 2 là anh em chỉ chơi trang anh em mới lựa kèo chấp 2 được hoặc là anh em có thể chờ ra sân 5 phút kèo tụt xuống còn hai quà anh em vào cái mã kèo Italy chấp 2 tài xỉu thì anh em không nên vào anh em đánh rung nếu mà tài xỉu cao quá thì anh em sẽ đánh rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nha còn thì tại sao mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là thằng Italy chấp 2 thì mình sẽ tiến vào cái phần mà cái phần à, bảng xếp hạng nha anh em bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Italy đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nếu mà Italy trận này để thua hoặc hòa nữa thì Italy sẽ không còn gì để nói trong cái bảng đấu này hết tại bảng đấu này chỉ có thằng mình Italy và thằng Anh là mạnh nhất thì mà Italy mà đang đứng vị trí thứ tư nếu mà trận này Italy không thắng với cái tỷ số cách biệt đằng Vương lên cái bảng xếp hạng thì Italy giờ à, giống như cái phong độ của Italy đã biến mất luôn anh em đó thì bởi vậy Italy sẽ quyết tâm thắng trong cái trận này với một cái tỷ số cách biệt rất là nhiều để Italy vươn lên vị trí xếp hạng và lấy lại những gì đã mất trong những trận vừa rồi thì đó bởi vậy mình mới cho tất tất cả anh em nằm cái kèo Italy chấp hai hòa thì anh em chờ ra sân trong vòng dừng 3 4 phút thì tôi sẽ có kèo hai hòa anh em vào anh em chấp cái mã kèo hai hòa anh em nằm kèo chấp hai hòa nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn nha đây, mình sẽ chốt kèo vòng loại Euro cho tất cả anh em là cả trận anh em nằm Italy chấp 2,25 nhưng mà anh em chờ ra sân có cái kèo hai quà, anh em vào kèo hai quà nha. Thì cái đó là vấn đề mà bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em chơi anh em có thể vào những cái mã kèo mà giống như anh lệ anh em lựa kèo được. Đó, kèo đăng 2,25 nhưng mà anh em nhiều khi anh em đang chơi ở ngoài á thì người ta đưa cho anh em là cái kèo 2.5, anh em cũng phải đá chứ giờ anh em không đá đó anh em đá ở đâu. Thì bởi vậy thiệt cho tất cả anh em bởi vậy mình muốn cho anh em một cái um, điều kiện chơi tốt nhất và anh em có một cái đầu tư à, nó kiếm về cái lợi nhuận tốt nhất cho tất cả anh em bởi vì mình khuyên anh em vào nhóm mình để anh em đăng ký trang anh em chơi thì đó thì cái trận này anh em cứ nằm ý chấp hai quà góc anh em nằm ý chấp 3.5 cho mình nằm ý chấp góc thôi nha không cần nằm tài xỉu góc anh em cứ nằm ý chấp góc hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ chọn cái mã kèo ý chấp 1 cho mình mình dự đoán hiệp 1 không là ý sẽ ăn 20 đến 30 thì còn kèo ý góc ý hiệp 1 anh em cứ vào thằng ý chấp góc 1.5 anh em cứ vào mạnh tay thằng hiệp 1 thằng ý chấp góc cho mình luôn nha. Thì cái trận này nếu mà anh em á muốn kiếm một cái đầu tư đặng kiếm lợi nhuận trong cái trận này á thì anh em chỉ cần đầu tư vào cái mã kèo góc thôi. Anh em không cần đầu tư vào cái mã kèo trận luôn thì anh em đầu tư vào cái mã kèo gốc tỷ lệ em anh em ăn rất là cao trong cái trận này luôn thì anh em thấy trong những trận gần nhất của thằng ý đá nó đá nghiêng về cánh rất là nhiều thì bởi vậy ra rất là nhiều quả rốc bởi vậy anh em cứ đầu tư vào mã ý chấp gốc cho mình thì nếu mà thằng ý không có thể ghi bàn được trong trận này thì góc nó sẽ nổ tưng bừng bởi vậy mình sẽ khuyên anh em nằm ý chấp góc mạnh tay cho mình trong cái trận này thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận mà thằng ý với thằng mata còn anh em nào mà đang chơi ở ngoài không chơi được những mã kèo gốc á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho qua zalo hoặc là telegram của mình ngay để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang chơi nè đưa anh em vào nhóm để anh em kiếm lấy được nhiều mã kèo anh em đầu tư hơn để anh em kiếm lợi nhuận nhiều hơn chứ anh em đang chơi ở ngoài anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò mình nói thẳng anh em chỉ từ thua đến lỗ lai thôi chứ anh em không có đường thắng nổi nha đưa cái kèo anh em cách biệt cao rất là cao bởi vậy rất khó cho anh em để anh em chơi những cái ma kèo bên ngoài bởi vậy mình khuyên anh em vào nhóm để anh em đăng ký trang anh em chơi để anh em có thể đầu tư những mã kèo mà anh em kiếm về lợi nhuận nhiều nhất cho tất cả anh em có thể thì đó là cái phần phiên của mình còn anh em nào muốn vào nhóm của mình để tham khảo những mã kèo thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc Telegram mình cứ cứ ghim dưới phần bình luận cho tất cả anh em luôn đấy. Thì um, đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em. Thì anh em nào mà đang xem thấy hay á thì anh em để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh thì để cho mình đặt cột mốc nhiều người đăng ký kênh hơn để mình có thể um, kiếm lúa từ uh, YouTube luôn nha anh em thì uh, để mình ra video sau anh em cũng sẽ là người được nhận được video sớm nhất luôn thì đó anh em ủng hộ mình một tí thì mình dễ kèo à, chuẩn cho anh em hơn thì đó thì uh, đến đây mình cũng đã um, nhận định xong cho tất cả anh em thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau